Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam mở đối ngoại nhưng bóp đối nội. Từ Bắc vào Nam hiện nay cũng đang sôi lên từng ngày về vụ kit test Việt Á, được cho là cơn sóng thần có thể làm nhấn chìm uy tín của chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ấy vậy nhưng dư âm của hội nghị đối ngoại đầu tiên trong lịch sử hơn 76 năm tồn tại của nhà nước chuyên chế vẫn còn đó trên nhiều diễn đàn. Tác giả Gia Cát Tường đã có bài bình luận mang tựa đề Việt Nam mở với đối ngoại nhưng bóp với đối nội được đăng tải trên đài FA với nội dung được chia sẻ như sau. Giới phân tích nhận thấy có quá nhiều phi lý, bất cập, thậm chí là lệch chuẩn trong chủ trương của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong hội nghị của Trung ương hôm 12 tháng 6. Một mặt Ông quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao cây tre trong một đít cua dài hơn một giờ đồng hồ. Mặt khác, ông lại ra lệnh xử nặng những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Cả hai nhật lệnh này được chính quyền tung ra trong cùng một buổi sáng ngày 14 tháng 12 năm 2021. Không phải đặc sản của Việt Nam cũng là điều mà dư luận đưa ra. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra triết lý đối ngoại được cho là mới nhưng không mấy thuyết phục. Không thuyết phục vì bản thân cái khái niệm nền tảng ngoại giao cây tre vừa không chỉ duy nhất có ở Việt Nam, vừa không độc đáo do Việt Nam nghĩ ra. Thái Lan đã có hẳn một nền chính trị cây tre hoặc là một nền ngoại giao cây sậy nổi tiếng từ trước cả các cuộc thế chiến. Nền ngoại giao cây tre, cây sậy của các nhà lãnh đạo Thái Lan nổi tiếng đến mức chính Thủ tướng Thái Lan đã nhắc nhở Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhờ tính uyển chuyển chiến lược mềm như tre mà Thái Lan đã không phải đánh nhau với các đế quốc to. Câu chuyện xưa này diễm ấy không ngờ lại sống lại trong thời điểm hiện nay được người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam coi như một phát hiện ra tầm thế giới. Khi đưa ra chủ trương này, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam không những đã thuồng ý kiến và ý tưởng từ Thái Lan, mà chính ông đã lập lại bản thân mình. Vì cách đây hơn 5 năm, tại Hội nghị Ngoại giao 29 tổ chức tại Hà Nội hôm 22 đến 26 tháng 8 năm 2016, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu y chang như vậy tại Hội nghị Đối ngoại ngày 14 tháng 12 năm 2021. Đúc kết về trường phái ngoại giao của Việt Nam mà ông Trọng cho rằng mang đậm bản sắc cây tre thì chỉ đúng với vế đầu là mềm mại mà cứng cỏi. Những đặc tính còn lại gán cho loại tre là khá khiên cưỡng như nhân ái mà quật cường, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người. Những đặc điểm thuộc tính người, loài tre làm gì có đặc tính đó kể cả chấp nhận nhân cách hóa. Đây là hình ảnh cây tre là hình ảnh gắn bó với làng quê tại Việt Nam. Tre mạnh bởi đặc điểm sinh thái của nó là luôn kết với nhau tạo nên thiết chế lũy tre làng. Tre bao giờ cũng mọc thành khóm, thành bụi, tre không đơn độc. Lũy tre chịu đựng được gió bão là do bởi các bụi tre luôn phát triển nhờ vào các cấu trúc liên minh, liên kết. Tre sở dĩ đứng vững trước gió bão là do tre có sự đồng lòng cao. Trước gió bão không bao giờ có hiện tượng cây thì ngả về đông, cây lại ngả sang tây cả. Không rõ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói đến trưởng phái ngoại giao cây tre có biến đến đặc tính của tre là sự liên minh liên kết chặt chẽ với nhau và nội bộ tre luôn đồng lòng cao, có thể có thế mới chống được gió bão như là một đặc điểm sinh tồn hay không. Những đặc tính đó của tre hoàn toàn xa lạ với các đặc điểm của ngoại giao và con người Việt Nam hiện nay. Triết lý bổ sung cũng lệch chuẩn. Ngoài trường phái cây tre, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn phát triển thêm một vài nguyên lý khác cho đối ngoại Việt Nam giai đoạn tới, như phải giữ thể diện cho nước lớn và mềm rắn, rắn buông. Xử lý khéo léo quan hệ với các nước là đúng, quan tâm nhiều hơn đến các nước láng giềng và các nước lớn là hợp lý. Nhưng tôn trọng và giữ thể diện là cơ bản của văn hóa ứng xử. Nó không chỉ cần cho nước lớn mà cần trong ứng xử với nước, các nước, nhất là với nước nhỏ và lạc hậu. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình tham gia một cuộc tập trận với quân đội Trung Quốc ở Biển Đông. Triết lý này không những cần cho quan hệ giữa các quốc gia với nhau mà cần cho quan hệ giữa con người với con người. Người bề dưới yếu, nghèo mà tôn trọng người bề trên mạnh, giàu là chuyện thường tình. Nhưng người bề trên tôn trọng và giữ thể diện cho kẻ bên dưới dù họ ở trong tình trạng bất lợi hay thua thiệt thì mới là người có văn hóa. Trong kết nối văn hóa, một xu thế quan trọng của nhân loại là phải tôn trọng những khác biệt và đối lập. Đấy là cội nguồn của văn hóa khoan dung. Nếu chỉ quan tâm đến tôn trọng những thế lực hơn mình thì dễ rơi vào tình cảnh đội trên đạp dưới, một thái độ của những quốc gia không theo chính sách hòa hiếu và khoan dung. Đáng lưu ý hơn, ông Trọng đòi đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và cả hệ thống chính trị phải biết mềm nắn rắn buông. Người Việt Nam cũng chưa bao giờ xem mềm nắn rắn buông là một lối ứng xử tử tế cả tiền nhân khái quát rằng mềm nắm tấn buông là để lên án lối hành xử bất nhân, vô đạo, nhưng ông Trọng lại công khai bày tỏ mong muốn hoạt động đối ngoại phải theo phương châm này. Có thể do cảm thấy xấu hổ với chỉ đạo chân cháo tới mức trần trụi của ông Trọng, chỉ có một số cơ quan truyền thông chính thức tường thuật nguyên si về hoạt động đối ngoại phải biết mềm nắn rắn buông. Một số cơ quan truyền thông chính thức đã chủ động loại bỏ chi tiết này. Đây là hình ảnh ánh mắt nảy lửa của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh được xem là hiếm hoi trong thái độ ngoại giao với Trung Quốc trong giai đoạn Trung Quốc đưa giản khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông và nhiều vụ va chạm tàu cá gia tăng tại Biển Đông. Khái quát là mềm nắn, rắn buông được nhiều người nghe trực tiếp, còn trong văn bản được công bố sửa lại là cương nhu kết hợp. Có thể do ông Tổng Bí Thư lỡ lời nên truyền thông chính thống có báo đăng nguyên văn, có tờ thì lược bỏ Tuy lược bỏ nhưng lời nói rút ra khó mà có thể thu lại được, nhất là ngôn ký xuất tứ mã nan trì. Cương nhu kết hợp là đúng, còn dùng nhu chế cương thì người dùng nó phải thông minh hơn đời, chứ không phải nhu nào cũng thắng được cương. Người chưa đủ thông minh mà nhu quá có thể dẫn đến hèn yếu, bị dẫm đạp. Đó không phải là cương nhu kết hợp, mà là cách hành xử của bọn người cơ hội kém thông minh nhưng lắm mưu mồ đó không thể là sách lược ngoại giao chân chính. Ngoại giao thì nước nào cũng đặt quyền lợi của nước mình lên hàng đầu, nhưng phải trên cơ sở hai bên, nhiều bên cùng có lợi. Mềm nắn, rắn buông là cách chỉ nghĩ cái lợi cho mình là chủ yếu và cái lợi trước mắt. Nếu thực sự vì quyền lợi lâu dài của dân tộc mà gặp chuyện quá rắn cũng phải tìm cách gỡ dần, chứ sao lại buông đi. Khi gặp chuyện quá mềm thì cần nâng cao cảnh giác, chứ sao đã vội nắn để thưởng thức chứ không phải để tìm vật sắc nhọn giấu bên trong nó. Những phản đề về văn hóa chính trị cũng được đưa ra. Dân tộc Việt Nam có truyền thống đem đại nghĩa thắm thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Chẳng nhẽ minh triết ấy chỉ để mở đối ngoại, còn đối nội thì ngược lại hay sao? Vẫn biết não trạng của giới lãnh đạo tại Việt Nam là nhờ vào những giá trị về địa chính trị của đất nước trong lịch sử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 Phạm Đoan Trang 9 năm, Trịnh Bá Phương 10 năm, Nguyễn Thị Tâm 6 năm, Đỗ Nam Trung 10 năm và còn Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư mỗi người 8 năm. Còn Lê Trọng Hùng và nhiều người khác nữa, những bản án chính trị khắc nghiệt và bất hợp hiến vẫn tiếp tục được tòa án tại Việt Nam sản xuất ra hàng loạt dưới ý đồ của Đảng. Thế giới và một phần dư luận trong nước đã ngay lập tức lên án chính sách khủng bố trắng thường dân bằng các bộ luật rừng. Sẽ tiếp tục có nhiều phân tích về câu hỏi là tại sao hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn gia tăng đàn áp tiếng nói của bất đồng chính kiến, nhưng lại làm ra vẻ thông thoáng về mặt đối ngoại. Và điều chứa trêu là chính ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính vừa nhắc nhở gần đây sự năng động của văn hóa, nước nhà, văn trường, chính trị, triết học và các bình diện xã hội dân sự phải phát huy đồng bộ với phát triển kinh tế Vậy xin hỏi hai ông, tại sao Đảng không mở rộng một không gian tự do cho công dân, được có quyền thực thi tự do ngôn luận, phê phán chế độ, đề nghị những khả thể chính trị khác cho quốc gia này? Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đã phải kêu trời lên rằng, thứ hai ngày những bản án chính trị gần đây là những cái tát vào mặt quốc dân, là những phản đề của tiêu chí văn hóa và văn minh mà Đảng và các ngài muốn nhân dân theo đuổi.